Hải Đăng uh, xin chào bạn Sau đây đang uh, ờ, xin giới thiệu các bạn bộ cần uh, câu ISO khoe nhỏ gồm cần và máy đây là chiều dài cần hai kích thước các bạn 3m6 4m rưỡi máy thì máy vàng nghìn Red King Đấy là hãng Red King sản xuất SF 3000 Đấy, tay bay à, kim loại này bạn chứa dây là 2 chấm là 300 m, 0.25 là 195 m, 3 chấm là 135 m cái êm hỏng máy các bạn xem bên trong uh, lô này thiết kế kim loại tạo tiếng kêu bằng ờ, lô kim loại mạ à, đồng này rất đẹp. máy cho bạn xem năm năm gram Đấy. tiếp đến là ờ, cân ờ, trọng lượng của cân đấy các bạn cân uh, à, gần 36 sáu khuyên à, mạ vàng đây các bạn khuyên rất đẹp đẹp khuyên khuyên cái này giả trúc các bạn nhé đốt uh, giả trúc điểm thêm à, màu đen Đấy, giả trúc đốt ngọn thì màu đen là các bạn còn uh, cái đốt uh, cuối đốt thứ hai thứ ba thứ tư của cần là ừ, giả trúc hết rất đẹp cần các bạn cái trọng lượng cần này à, ờ, 193 gram chiều dài thu gọn đây các bạn 193 gram chiều dài thu gọn là 95 cm đốt ngọn đây các bạn ngọn này à, 2 ly tầm 2 ly gì đấy thì đang đo luôn tầm 2 ly các bạn này cần 4 à, mét rưỡi mét rưỡi thì à, đốt ngọn thì giống nhau chiều dài à, thì thay đổi một tí dài thu gọn một mét các bạn chiều dài thu gọn một mét trọng lượng ờ, cần đấy 252 252 gram quen ờ, bát thường các bạn chọn bộ như này các bạn gồm máy và cần đây, bát máy đây này là quen này giả trúc rất đẹp cần thiết kế rất đẹp của hãng ờ, GBK sản xuất các bạn đây tem của à, hãng GVK này Đấy, phần à, trôi cần trôi cần cuốn chỉ keo thiết kế khá đẹp bóng Đấy, vừa rồi hải đang uh, à, fishing đã giới thiệu các bạn bộ cần máy cần GVK và máy King SF 3000 đang phát ờ, Sinh chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang phát Sinh.